năm con ruồi này nhìn thấy một chú bọ rùa. Chú bọ rùa này đang cắp theo đồ ăn của mình bay về tổ. Năm con ruồi ỉ đông bay tới và bao vây lấy chú bọ rùa nhỏ. Chúng muốn cướp thức ăn của chú bọ rùa. Không chỉ vậy còn đá bay chú ta. Nhìn chú bọ rùa nhỏ bị ngã văng trên nền tuyết, mấy con ruồi bắt đầu đắc ý ra mặt. Không ngờ cảnh tượng này bọ rùa bố nhìn thấy. Lần này liền tính hết cả nợ cũ nợ mới liền một thể. Bọn ruồi lập tức bay đuổi theo bọ rùa bố. Bọ rùa bố giống như một chú chó dẫn đường, nó dụ bọn ruồi bay thẳng vào sâu trong rừng. Sau đó, nó ngắm trúng tấm lưới của một chú nhện, khiến cho bọn ruồi đều bị đâm thẳng và dính vào tấm lưới nhện. Sau đó, bọn rùa bố đưa đứa con trai lớn quay về trong hốc cây cùng đoàn tụ với cả gia đình. Mà lúc này, anh em tốt của bọn rùa bố là Kiến đang đưa một tiểu đội di chuyển một tấm ván gỗ. Mục đích của chúng là những hộp kẹo đặt trên kệ. Tiểu đội sau đó bò lên từ tấm ván gỗ, sau đó đẩy một hộp kẹo trượt xuống tấm ván. Nhưng chú Kiến đội trưởng lại ngã trên tấm ván. Nhìn thấy hộp kẹo đang trượt xuống từ phía trên, nó dùng hết sức bình sinh để chặn lại phía dưới của hộp kẹo, cho đến khi hộp kẹo này an toàn nằm trên đất, Cả tiểu đội lúc này vội vã bò từ trên kệ xuống dưới xem xét, nhưng vừa bò xuống nửa đường chúng đã phải dừng lại. Một đội kiến lửa muốn nhân cơ hội này tranh cướp. Chú kiến đội trưởng bị cả tiểu đội kiến lửa bao vây. Trong 36 kế, chạy là thượng sách. Nó chạy một mạch ra nhà kho bên ngoài. Đội kiến lửa từng bước từng bước tiến tới gần hơn. Kiến đội trưởng thấy vậy liền thu mình rồi nhảy lên thùng các tông. Sau đó, nó lại tìm thấy cuộn băng keo trong thùng giấy kia. Nó liền nhảy lên và bắt đầu lăn tròn cuộn băng keo, lập tức khiến bọn kiến lửa kia tan tác. Nhưng cùng theo đó, là sự xuất hiện của cả đại đội quân đoàn kiến lửa. Khiến đội trưởng đứng trên rắc cắm điện vội vàng truyền tín hiệu, cầu cứu người anh em vẫn đang say ngủ cùng vợ của mình. Bọ rùa bố nhận được tin tức lập tức bay đi cứu cánh. Không ngờ rằng con trai lớn của nó lại lén lút đi theo nó. Lúc này, đội quân kiến lửa đã dần bò trên dây điện, dẫn đến rắc cắm bị rời ra, khiến đội trưởng nhân cơ hội này nhảy lên chỗ bóng đèn. Ngay khi nó sắp bị nóng đến mức thành cái xác kiến khô thì bọ rùa bố xuất hiện. Dưới sự bao vây của đội kiến lửa, bọ rùa bố đã cứu được kiến đội trưởng, mà con trai của nó cũng đi ngay sau bố, ngay lúc ấy, đội kiến lửa đứng trên bóng đèn bị đu qua đu lại, trực tiếp tông thẳng vào hai cha con bọ rùa. Bọ rùa con không cẩn thận liền bị ngã vào chiếc thùng các tông. Chiếc thùng này bị đóng lại và đưa đến sân bay. Bọ rùa bố cũng nhanh chóng bay theo, nhưng nó lại bị cửa thủy tinh ngăn lại. May mắn nó gặp được một con rắn. Con rắn này đưa nó vượt qua cửa kiểm tra, đuổi theo và lên được chiếc máy bay sắp xuất phát, và từ đó nó phải tìm cách để vào được bên trong. Máy bay đưa hai cha con vượt qua muôn trùng non nước, cuối cùng bị đưa đến một bờ biển. Do chiếc xe vận chuyển đi đường lắc lư, khiến bọ rùa bố vô tình văng ra, ngã xuống bãi cát bên cạnh. Thêm vào đó do quá mệt mỏi nên nó trực tiếp thiếp đi, chỉ có thể nhìn chiếc xe đang dần đi ra rồi không biết gì nữa. Khi chiếc thùng cát tông được mở ra, bọ rùa con bỗng thả một quả bom, sau đó liền bay đi hướng về phía khu rừng. Trên đường đi, nó còn thả bom liên hoàn. Nó muốn thông qua mùi hương ấy để cha nó tìm thấy. Một con sâu lông màu xanh đang di chuyển một cách chậm chạp, nó đang bò bên cạnh một cánh tay người. Ngay sau đó, sự việc đáng lo nhất đã xảy ra. Chỉ thấy một làn khói xanh tỏa ra, rất nhanh sau đó, làn khói này dần bao phủ lấy cả cánh tay người kia. Cảnh tượng này đã bị bò rùa bố chứng kiến tận mắt, mà người khách du lịch cả người cũng bị làn khói xanh kia bao trùm lên. Hai tay ông ta không ngừng gãi lên cơ thể. Cuối cùng ông ta cũng không chịu được, mà mặt ông ta lúc này cũng nổi lên rất nhiều nốt mụn màu xanh. Ông ta kêu lên thảm thiết rồi chạy về phía biển. Tiếng hét đó đã đánh động lên một người khác trên bãi biển. Những chú cô cũng cảm thấy kinh ngạc, xem ra khả năng sát thương của làn khói xanh kia quả thực rất lớn. Bọ rùa bố bỗng phát hiện một đội quân kiến đen ở phía không xa, nó vội vàng bay qua nhờ giúp đỡ. Ngay sau đó, tiểu đội trưởng đã dùng hai chiếc dâu trên đầu nó, bắt đầu phát tín hiệu điện báo từ xa. Rõ ràng cách giao tiếp này còn tiện hơn gọi điện thoại. Quan trọng là tin tức này đã được người anh em của bọ rùa bố nhận được, khiến đội trưởng đến tìm chú nhện nhờ giúp đỡ. Nhện không nói hai lời liền đưa nó tìm đến một chiếc thuyền. Khiến đội trưởng nhìn con thuyền rách nát trước mặt liền lui lại muốn bỏ đi, nhưng lại bị nhện kéo đứng lại. Sau đó, trên chiếc thuyền được buộc thêm một chùm bóng bay, hai con vật nhỏ liền bay lên với sự hồi hộp trong lòng. Chiếc thuyền cũ nát bỗng trở thành một phi thuyền, không biết chúng phải bay bao lâu mới có thể đến được đích đến. Lúc này, bọ rùa con đang bay trong rừng, nó bị những quả mọng đỏ này thu hút. Nó không kìm được mà bay tới gặm mấy miếng, nhưng lại bị loại cây ăn côn trùng ăn mất. Bọ rùa con ở trên trong vùng vẫy đấu tranh nhưng không có tác dụng. Cuối cùng vẫn là phát ra thứ khói màu xanh đầy quyền lực kia, trực tiếp khiến cây ăn côn trùng trọng thương mà chết. Sau đó, nó lại gặp phải một con bọ ngựa. Nó lại quay người xì hơi một phát, nhưng điều này lại khiến con bọ nữa phát khùng lên. Con bọ ngựa dương đao lao theo bọ rùa con, nó muốn chém bọ rùa con thành trăm mảnh nhưng lại đâm sầm vào cành cây. Bọ rùa con cứ thế bay thẳng về phía trước, khó khăn lắm mới dám quay đầu nhìn lại, kết quả lại đâm thẳng vào một tảng đá, cuối cùng rơi xuống một cái hang sâu, mắc kẹt ngay trên tấm lưới của một con nhện to đùng. Trên lưới còn có một con sâu lông béo ú và một con bọ rùa cái khác. Bọ rùa con trong lòng nghĩ không thể để mất mặt trước chị gái này, vì vậy liền bắt đầu không ngừng vùng vẫy, nhưng lại làm kinh động, thu hút sự chú ý của con nhện to đùng kia. Không ngờ rằng con nhện này lại đáng yêu đến như vậy, nó nhìn thấy bọ rùa con liền cao hứng mà nhảy nhót loạn lên. Nó muốn biến bọ rùa con thành bữa tối của mình. Đột nhiên, một hòn đá từ trên trời bay xuống, khiến cho chiếc mạng nhện kia bị phá hỏng. Những con vật cũng vì vậy mà bị rơi xuống. Hóa ra, đó chính là bọ rùa bố. Nó lần theo mùi hương mà đến được đây. Bọ rùa bố liền bay xuống cứu lấy con mình, đồng thời cũng cứu hết cả mấy con côn trùng kia lên khỏi hang động này. Con sâu lông sau khi được cứu thì cảm ơn rối rít, rồi sau đó cũng rời đi, nhưng chỉ duy nhất rùa con là vẫn bị bất tỉnh nhân sự bọ rùa cái liền đưa hai cha con về nơi mà cả đàn nó sống. Đặt bị rùa con xuống trong một hốc cây, để bọ rùa con có thể hấp thụ được tinh hoa của mặt trăng. Đây là loại sức mạnh thần bí mà khoa học chưa thể giải thích được. Cuối cùng, chỉ sau vài ngày, bọ rùa con đã khỏe lại và hoạt bát như xưa. Nhưng sau đó, một nhóm người bỗng đến khu rừng ven biển này. Bọn họ chuẩn bị biến nơi này thành một khu khách sạn. Chú kiến nhỏ và chú nhện nhỏ này đang may giữa những tầng mây cao vút. Đột nhiên, chúng bị một tia sét đánh trúng. Chú nhện nhỏ nhờ vậy mà được đổi kiểu lông. Chùm bóng bay trên đầu cũng vì vậy mà lần lượt nổ. Sau đó, hai con vật nhỏ cùng chiếc phi thuyền của chúng đã rơi xuống biển. Sau đó, chúng bị một con cá mập nuốt vào bụng. Nhưng hai con vật nhỏ này một chút cũng không hoảng sợ. Ngược lại chúng còn mở đi dây trong bụng con cá mập. Đây giống như kiểu chúng là tôn ngộ không trong bụng cá mập vậy. Cuối cùng, con cá mập cũng không chịu được nữa. Nó đành nôn chiếc thuyền nhỏ cùng hai con vật này ra. Mà lúc này, phía bên đàn bọ rùa kia, nhìn thấy từng cây từng cây lớn bị con người đốn ngã. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì chúng sẽ mất đi nhà của mình. Bọ rùa bố đột nhiên nhớ ra, con sâu lông có khả năng làm ra làn khói xanh có sức sát thương lớn. Đây là cơ hội duy nhất để cứu lấy bờ biển này. Nhưng khi biết đàn sâu lông đang trú ngụ trong một cây đại thụ ở sâu trong rừng, thì chúng bắt đầu lo lắng. Bọ rùa bố vì vậy liền tiến lên trước, nó mạo hiểm bay vào trong rừng sâu, muốn nhờ phía sâu lông giúp sức. Nhưng vừa xuất phát, bọ rùa bố lại gặp phải một con bọ ngựa chặn đường. Con bọ ngựa kẹp lấy bọ rùa bố. Đột nhiên, một bóng đen lướt qua kéo theo bọ rùa bố. Hóa ra là bọ rùa con. Con bọ ngựa liền gọi đồng loại của mình. Bọn chúng dồn ép hai cha con bọ rùa trên một vách đá, bốn con bọ ngựa cùng vây hai cha con bọ rùa lại. Lúc này, chiếc thuyền nhỏ có trùng bóng bay bỗng xuất hiện, là nhện và kiến, cuối cùng chúng cũng xuất hiện kịp thời. Hai cha con bọ rùa vội vã lên thuyền, nhện nhỏ cho nổ quả pháo gắn dưới đuôi thuyền. Chiếc thuyền lập tức lao về phía trước, để lại bốn con bọ ngựa ngơ ngác không biết làm sao. Bọn họ ngồi trên thuyền bay vào rừng sâu, sau đó thuận lợi đi một mạch đến nơi ở của sâu lông. Đây chính là tổ của đàn sâu lông. Dưới hàng trăm con mắt đang chú ý, bọ rùa bố nói rõ ý định của bọn họ khi đến đây, sau đó, chú sâu lông được bọ rùa bố cứ bỗng bước lên. Nó được bọ rùa bố đến gặp quốc vương của đàn sâu. Quốc vương dùng chiếc râu dài đặt lên đầu bọ rùa bố. Sau đó, nó liền biết được đầu đuôi ngọn ngành của vấn đề. Vùng bờ biển xinh đẹp yên bình này đang phải chịu quá nhiều tác động của việc xây dựng. Thêm vào đó là sự xả rác của con người. Khi công cuộc xây dựng của con người lại bắt đầu một lần nữa, một chú sâu lông xuất hiện trên tay tên chủ thầu này, mà bên xung quanh khi đó đều là sâu lông. Chúng bắt đầu xì hơi, làn hơi xanh bay theo gió tản ra khắp nơi. Tên chủ thầu bắt đầu xuất hiện những nốt mụn xanh lẻ trên mặt, Điều này đã thu hút sự chú ý của công nhân. Ngay sau đó, bọn họ mặc đồ bảo hộ và xây dựng nên khu bảo tồn động vật hoang dã ở đây. Nhà của lũ côn trùng có thể coi là được bảo vệ rồi. Cha con bọ rùa cũng chuẩn bị rời đi. Bọ rùa con cứ vấn vương không đỡ chị gái bọ rùa. Sau đó, chúng vẫn phải lên thuyền trở về. Xuất phát không được bao lâu, bọ rùa bố phát hiện tâm tình của con trai. Nó liền cổ vũ con mình hãy dũng cảm theo đuổi tình yêu. Sau đó, bọ rùa con liền bay về phía chị gái bọ rùa. Nó quyết định sẽ vì tình yêu mà ở lại nơi này, còn lại nhện nhỏ và bọ rùa bố, cùng với kiến, cuối cùng chúng cũng về đến nhà. Từ đó về sau, chúng sống một cuộc đời vui vẻ hạnh phúc. Thông qua câu chuyện này, những con vật đáng yêu này muốn nhắn nhủ chúng ta. Hãy biết bảo vệ môi trường, nếu không là tới công chuyện luôn đó. Bây giờ tôi đi lau nhà đây,